Bạn ơi, cách tăng follow team, lượt xem trên TikTok thích bao nhiêu có bấy nhiêu này. Hey, chào bạn. Bạn đang muốn tăng follow, lượt theo dõi trên TikTok. Bạn đang cần tăng team, tăng view, lượt xem cho video của bạn trên TikTok. Thì đây, chắc chắn, chính xác là video dành cho bạn. Xin chào bạn, chào bạn đã quay trở lại với kênh Hoàng Xe và lại là mình đây Hoàng Giang đến từ Hoàng Semcom. Và trong video này, Hoàng Giang sẽ chia sẻ, giới thiệu, hướng dẫn các bạn cách để chúng ta tăng follow, tăng tim, tăng view. Đơn giản, dễ dàng, hoàn toàn miễn phí và đặc biệt ai cũng có thể làm được. Nào, chúng ta cùng bắt đầu làm. Let's go! chúng ta sẽ cùng thực hiện trên chính điện thoại của chúng ta luôn nhé. Ok, đầu tiên thứ nhất các bạn mở điện thoại lên và truy cập vào cửa hàng Google Play hay chính là Zplay đối với các máy sử dụng hệ điều hành Android đấy. Còn bạn là dùng iPhone thì các bạn truy cập vào App Store giúp mình nhé. Trên thanh tìm kiếm ứng dụng và trò chơi ấy, đây này, các bạn search tìm kiếm nhập từ khóa tích fan giúp mình nhé. Đó, mình xin đánh vào lại này, là TIK FAN F tích fan. Sau đó các bạn nhấn ok tìm kiếm thì đây đây chính là ứng dụng mà Hoàng Xe nói đến TikFast Boost Follower and Like for TikTok các bạn bấm chọn vào nhá ok các bạn nhớ này là tên ứng dụng của chúng ta là TikFast Boost Follower and Like for TikTok và logo của chúng ta là có hình người và một cái trái tim này nhá đó người tượng trưng cho follow ấy còn ờ, trái tim này tượng trưng cho được thả tim đấy đó và nhà phát triển của ứng dụng đó chính là Social Fun 99 nhưng tuy nhiên ấy, các bạn nhớ ấy, là nhà phát triển này có thể thay đổi nhá vì mình nhớ không nhầm ấy thì nhà phát triển lần trước của ứng dụng này là Toshi uh, Studio ấy đó còn uh, hiện tại bây giờ các bạn có thể quan sát thì nhà phát triển bây giờ đang là Social Fun 99 Ok bước tiếp theo này là các bạn nhấp chọn vào cài đặt nhé tiếng Anh nó chính là setting đấy các bạn nhấp Ok các bạn chờ tích fan tải và cài đặt nhé Bước tiếp theo này các bạn sau khi ờ, chúng ta cài đặt xong ấy thì các bạn nhấp vào mở giúp mình nhé để chúng ta tiến hành mở ứng dụng tích lên tiếp tục ở bước tiếp theo này ở bước này thì các bạn sẽ nhập username tên người dùng của chúng ta vào nhá. ví dụ tên người dùng của mình ở đây là Hoàng Giang Xoe này đó tiếp nữa các bạn nhấp vào tiếp tục thì anh là continue ấy ok thì ở đây sẽ hiện lên một giao diện này là daily reward tức là mỗi ngày chúng ta đăng nhập thì chúng ta sẽ được tặng 5 sao nhé thì uh, chia sẻ thêm một chút là điểm ở trong tích fan đó chính là star tức là sao nhé ok ở bước này các bạn nhấp vào tiếp tục thì đây đây chính là giao diện của Tikva. Giao diện mà chúng ta sẽ làm việc trong suốt quá trình chúng ta tăng follow, tăng team hay tăng view cho tài khoản TikTok của chúng ta nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết cụ thể các mục, các phần của ứng dụng TikFan này nhé. Thì TikFan sẽ có 5 mục. Đó các bạn có thể quan sát ở góc phía dưới màn hình này. Mục thứ nhất đó chính là Vesta, tức là mục chúng ta tăng sao, đó kiếm điểm đấy mục thứ hai đó chính là mục để chúng ta tăng follow đó lát nữa mình sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể đến tất cả các bạn nhé tiếp theo nữa này là mục thứ ba là mục chúng ta sẽ tăng tin tăng view cho video của chúng ta đó tiếp nữa này thứ tư đó chính là mục cửa hàng bán sao của Tikfa ở đây thì các bạn thể ờ, nạp tiền vào để chúng ta mua các gói sao tương ứng đó và cuối cùng đó chính là mục setting là cài đặt. ở đây sẽ có rất nhiều các phần cực kỳ hay đấy nhá lát nữa mình sẽ chia sẻ đến tất cả bạn nhé ok quay trở lại với mục đầu tiên này đó chính là mục tăng sao thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta tăng sao kiếm điểm trong tích pha nhé thì ở đây các bạn quan sát này đây sẽ có hai nút là nút skip và nút đó nút xanh này thì các bạn muốn tăng sao ấy, thì các bạn nhấp vào nút xanh này nhá nút xanh này thì, thì sẽ có hai loại này một loại là chúng ta follow kênh tiktok của người khác này loại thứ hai là chúng ta sẽ thả tim video của người khác này đó ví dụ đây nó đang hiện lên biểu tượng có hình người và dấu cộng này thì chúng ta sẽ follow kênh tiktok này đó kênh tiktok mà có tài khoản là a còng the 112 star này, này. đó thì bây giờ nhé các bạn nhấp chọn vào này nhấp ok thì bây giờ nó sẽ chuyển sang giao diện của tiktok thì tài khoản này mình đã follow rồi đó bây giờ muốn các bạn muốn nhận điểm ấy những tài khoản mà đã follow rồi ấy, các bạn lại bỏ follow này đó các bạn lại ấn follow lại này ok sau khi mình nhấn follow xong rồi hoặc tả tim xong rồi thì các bạn trở về màn hình giao diện chính của Tifa nhá ok đó các bạn qua sang này Tifa đang loát à vừa nãy tài khoản kia thì mình chưa nhận ok thì bây giờ mình sẽ follow tiếp này à, tài khoản này mình cũng follow rồi ok mình thử follow lại xem nào rồi ok các bạn lại trở về màn hình giao diện chính của Tikfarm xem loát được cộng sao không nhá à ok thì bạn nhớ nhá là những tài khoản nào mà chúng ta đã follow rồi ấy, mà chúng ta follow lại thì chúng ta không được nhận sao lại đâu nhá ok hình như tài khoản này thì mình chưa follow đâu ok các bạn nhấn follow này <laughs> à, cũng lại follow rồi ok thì đây mình ví dụ tài khoản này đi à đây thì tài khoản này mình chưa follow đó thì bây giờ mình sẽ nhấn follow nhé nhấn follow này sau đó các bạn trở về giao diện chính của Tifan nhé đó các bạn chờ Tifan loát sao cho chúng ta đó vừa nãy là 5 sao thì bây giờ đã tăng lên 6 sao rồi đấy tương tự thế các bạn cứ nhấn follow như thế đó cứ mỗi một lượt follow là các bạn sẽ được cộng một sao Ok thì bây giờ mình sẽ demo test ví dụ các bạn là ví dụ chúng ta thả tim video của người khác nhá. Đây, các bạn quan sát này. Đó, nó sẽ hiện lên cái biểu tượng tim và con dấu cộng này. Thì các bạn nhấp vào đó thì chúng ta sẽ thả tim video của người khác để chúng ta nhận sao kiếm sao nhá. Ok, bấm chọn. Đây các bạn nhấp vào tim này nhá. Đó. Sau đó sau đó các bạn trở về giao diện chính của Tifa. đó chúng ta vừa được cộng thêm một sao nữa và cứ như thế các bạn chỉ cần chăm chỉ siêng năng cần cù và kiên trì thì các bạn muốn bao nhiêu sao hoặc muốn bao nhiêu tim thì chúng ta sẽ có bấy nhiêu đó ok thì đó là cách chúng ta tăng sao đến điểm và khi chúng ta có một số điểm nhất định tức là một số sao nhất định ấy đó dù ở đây là mình đang có 32 sao thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để chúng ta tăng follow cho tài khoản tiktok hoặc tăng lượt tim lượt view lượt xem cho video tiktok của chúng ta nhé thì như vừa nãy mình đã chia sẻ đó thì mục thứ hai này chính là mục chúng ta tăng follow thì các bạn lưu ý này là cứ mỗi một follow thì chúng ta phải mất hai sao nhá đó như đây là 5 follow mất 10 sao 10 follow 20 sao tương tự thế đó bạn muốn có 1.000 follow thì bạn sẽ phải mất 2.000 sao thì bây giờ mình sẽ demo test thử ví dụ là mình dùng gói 5 follow đấy nhá đó mình nhấp chọn vào đây này chỗ trừ 10 sao đấy bấm chọn ok tiếp theo các bạn nhấp vào confirm tức là xác nhận thì chúng ta sẽ sử dụng 10 sao này nhá đó các bạn bấm chọn thì đây success tức là thành công thì tích sẽ thông báo chúng ta là chúc mừng rằng chúng ta sẽ mất một vài phút đến một vài giờ để chúng ta hoàn thành cái đơn đặt hàng này nhá cảnh báo rằng bạn không bạn đừng đó bạn đừng chuyển tài khoản của bạn sang chế độ riêng tư đó đảm bảo rằng tất cả mọi thứ đều phù hợp đó ok tiếp theo các bạn nhấp vào ok đó thì các bạn chờ trong vòng 5, 10 hoặc 15 phút đó hoặc cùng lắm là 3 phút hoặc một tiếng thôi là follow của chúng ta sẽ được tăng nhá ok tiếp nữa này là bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta tăng tăng lượt tim này lượt view cho video của chúng ta này thì bây giờ chúng ta sẽ copy sao chép một đường liên kết video của chúng ta các bạn lưu ý nhé là chúng ta có thể chọn bất kỳ một video nào nhé không cần video đó trên kênh tiktok của bạn đâu nhé đó có thể là trên kênh tiktok của người yêu của bạn chẳng hạn đó bạn muốn tăng lượt tim tăng lượt view cho video của người yêu của bạn đó thì bạn có thể chọn đó chọn cái video đó sao chép liên kết và chúng ta thêm vào đây nhá thì bây giờ mình sẽ chuyển qua giao diện của tiktok nhá mình nhấp vào tôi này sau đó mình sẽ chọn bất kỳ một video trong đây nhá đó như mình chia sẻ là bạn có thể chọn video trên kênh của người khác cũng được nhá đó bạn nhấp vào video này ok mình dừng lại nhá sau đó sau đó bạn nhấp vào dấu ba chấm lên đó sau đó bạn lại tiếp tục chọn vào sao chép liên kết để mình copy cái đường link video này tiếp theo các bạn trở về giao diện chúng ta thêm video các bạn nhấp vào dấu cộng này nhé đó các bạn quan sát này ở mục video link bạn sẽ dán đường link video vừa nãy mà mình đã sao chép vào đây nhé đó cái ô hình chữ nhật này này đó dán sau đó bước tiếp theo các bạn nhấp vào nút màu xanh này nhá có biểu tượng cái mũi tên này, nhấp ok thì đây tương tự như vừa nãy chúng ta tăng follow cũng sẽ hiện ra một giao diện đó tương và cũng giống như là follow thì cứ một team là chúng ta phải mất hai sao đó thì đây mình sẽ demo test thử ví dụ cho các bạn là ví dụ chúng ta tăng hẳn 10 tim đi đó không tăng 5 tim nữa tăng hẳn 10 tim đi đó mất 20 sao ở đây mình có 22 sao đó đã chơi thì phải chơi lớn đúng chưa đó các bạn nhấp chọn vào cái nút màu xanh này nhá bấm ok tương tự như follow tăng follow các bạn nhấp vào confirm xác nhận đó cũng hiện ra một thông báo tương tự như follow của like các bạn nhấp vào ok thì các bạn chờ trong vòng đó cũng 15 20 phút nhá để tích fan sẽ tăng lượt tim cũng như lượt view cho video của chúng ta đó ok tiếp theo này nữa này ở mục thứ tư này đó chính là mục cửa hàng bán star bán sao đó bạn nào mà không muốn làm thủ công như thế kia kìa đó thì các bạn có thể nạp tiền vào thì ở đây có các gói tương ứng là ví dụ như 47.000 tức là tương đương với khoảng 2 đô thì bạn sẽ được 50 sao đó còn các bạn lưu ý này như cái gói 750 à, sao này đó có cái biểu tượng này đó thì ờ, đây là gói mà tích phang khuyên chúng ta nếu mà chúng ta mua sao chúng ta nên mua gói này nhá đó gói này nhiều người mua thì các bạn ấy các bạn càng mua gói cao thì các bạn sẽ càng được chiết khấu nhiều ví dụ như các bạn mua gói 50 sao các bạn chiết khấu 0% tức là không được chiết khấu gì nhưng các bạn mua gói 6.000 sao các bạn được chiết khấu hẳn 60% luôn còn gói được mua nhiều nhất thì chiết khấu 33% này à, thì ok và cuối cùng là, là mục setting tức là mục cài đặt thì như mình chia sẻ mục này sẽ có cực kỳ nhiều phần hay luôn ví dụ như ở đây là các bạn sẽ được nhận 20 sao miễn phí này Đó, các bạn nhấp vào này 20 sao miễn phí nghĩa là sao là đây các bạn đọc này mời một người bạn sử dụng tích fan cả hai bạn đều có thể nhận được 20 sao chia sẻ mã khuyến mãi của bạn như mã khuyến mãi của mình ở đây đó chính là tên người dùng của mình luôn đấy là Hoàng Giang Xe đó thì khi bạn cài đặt xong ứng dụng ấy thì bạn nhập mã khuyến mãi này, này mã khuyến mãi Hoàng Giang Xe này bạn sẽ được nhận 20 sao luôn nhé đó chỉ bằng một click thôi trong một nốt nhạc thôi đó rất đơn giản mà mình được nhận hẳn 20 sao luôn 20 sao tương đương với 10 follow cũng như là 10 team đấy đó tiếp đến thì uh, các bạn nhập mã như thế nào thì ở dưới này đó sau khi bạn truy cập vào mục setting lại cả đã, thì bạn ấn vào nhập mã khuyến mãi này đó quý hoàng trang share đó h o a n g g i a n g s h a d e đó để mình nhận 20 sao hoàn toàn miễn phí luôn đó rất đơn giản và dễ dàng đúng chưa sau đó các bạn nhấn vào confirm tức là xác nhận để mình nhận nhá thì các bạn có thể uh, chia sẻ tích fan này chia sẻ ứng dụng này để bạn bè của mình cài đặt này đó ok như vậy là mình đã hướng dẫn đến tất bạn cách để chúng ta tăng sao kiếm điểm như nào này rồi dùng sao để tăng follow lượt theo dõi này tăng lượt tin, lượt view cho video của chúng ta này đó thì ở những video tiếp theo mình sẽ chia sẻ hướng dẫn đến các bạn cách để chúng ta bật kiếm tiền trên tiktok nhé hãy cùng đón chờ xem nhé thì đến đây Hoàng Giang Xe sẽ được kết thúc video tại đây nhé Hoàng Xe xin cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem nhé Chúc bạn đã xem hết video và hãy nhấn like, thích, share, chia sẻ video và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh youtube của Hà Giang và nhớ nút thông báo bên cạnh nữa để nhận những video, những chia sẻ hữu ích, tuyệt vời, mới nhất hoàn toàn miễn phí toàn xe nhé. Và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào thì hãy để lại comment, bình luận phía bên dưới video để cùng thảo luận, trao đổi cùng với Hoàng Giang và các bạn khác nữa nhé. Còn bây giờ Hoa Giang xin lời chào thân ái và hẹn lại tất cả bạn trong những video, những chia sẻ tiếp theo của Hoàng Sẻ nhé. Bye bye, xin chào.